alo alo trầm cá mà địt mẹ thằng phương thằng phương lúc nãy còn sống mẹ anh tưởng là một mình anh với hai con đấy ờ, về đến nhảy đi qua cái cửa kia anh anh thấy thằng phương chết mẹ ở ngoài đấy mày đeo gáy lên địt mẹ để tao ra cứu được gáy à anh em tưởng là không được nói gì qua cửa được gáy rồi lúc mất điện à? không được gáy nữa chứ à. lúc mất mất điện thì không gáy được Thế cái máy máy máy sấy này để làm gì? Đèn pin à? Nó cũng móng vậy à? Nhưng mà sao lại Đèn pin để cover đây Để lúc nó biến thành quái thì mình nó soi vào người. Nó ăn máu cho mặt anh. kìa em đặt bẫy em đặt bẫy á em đặt bẫy như tí quỷ qua còn còn lấy được Ô kìa, có, có, có thấy đạn đâu, Cho xin đạn nào, còn 8 viên này Chơi bơi đéo Em hết mẹ đạn rồi đây này Còn một viên này bắn nhau với thằng chó kia Trung im thế nhở? Ờ, đi, em đi theo anh em thôi mà Phải cả im Yay, đừng có, cướp bò, cướp bò, cướp bò Bắn nhau ở đâu đấy Con quỷ vào sau này, con quỷ vào theo sau này. Đây, nhìn chung chung chung, nhìn chung, nhìn chung, con quỷ vào theo sau mình. Ok ok ok. Alo alo, có con quỷ đi sau anh, có quỷ đi sau anh. Alo alo alo. alo. Alo, dài quá. Alo alo anh em anh em. Alo, dài quá. Alo alo alo alo. Mày là con quỷ đúng không? Mày là con quỷ rồi. nghe thấy tiếng giờ ơ Nhà cứ thế chung ơ Stay down Nhà máy đêm ơ Máy cứ Ôi này, này lấy cái máy soi Anh có máy quét đây Không, để anh soi, để anh soi Mày đứng đi I've got the scanner Anh soi mày luôn nhá Soi em làm gì đâu, em đi đây sao anh mà Vào đi Vậy nồi tốn một soi cái soi trừ luôn bây giờ ờ ơ ơ kiểu gì ơ kiểu gì á nó bắn anh đúng không anh anh hiệp anh hiệp bắn anh hiệp đi bắn anh hiệp đi mày soi kiểu gì nó kiểu anh không phải anh soi em rồi à soi rồi nhưng mà không thấy phản ứng gì màu nhỉ màu xanh màu xanh là là người Đéo biết Đúng không? Màu xanh không? Rồi. Màu xanh đúng không? Nó Innocent đúng không? Đéo biết bây giờ còn thằng nào nữa Còn hai thằng nữa đúng không? Thế con, ờ, hai anh em chết đi thôi Chết ừ, gì nữa? Thì mày chết đi Chết làm sao? Kiểu. Cứ vượt màn thôi Đi Phải luôn là em đi, mẹ em đi ngay đằng sau anh Mà anh đéo tin em Xong rồi anh lấy máy soi rồi còn đéo tin em Mẹ đi soi, anh chưa soi bao giờ Nó hiện lên màu xanh là được Ờ đợi đợi đến lúc ấy anh em đi cùng nhau ấy thôi. Thôi mày chết đi. Chết đi để một mình anh sống là được. Là Chết như nào bây anh vốt như em được. Sao không được? Thì bắn, đi, bắn đi. Ừ. Thái vốt mới được mà. Alo. Bây giờ anh em vượt màn là được hồi sinh gì hồi sinh mà ok đợi chín giây nhá bơ bơ ờ mãi lồn đi mẹ thế được cho tin được chịu Không, em với lại uống nước ngoài, uống nước ngoài chết sớm quá, đéo làm gì được. Nước ngoài chết đúng không? Đúng đúng đúng đúng đúng anh Hiệp với anh Tuấn không? Không Em đã bảo nước ngoài rồi anh, nước ngoài, nước ngoài ăn, ăn máu. Đâu. Nước ngoài với lại đâu? Ờ, thằng Tuấn à? Ờ, đúng rồi, đấy. Anh biết, anh dạ. biết xem đứng ở giữa không? Thôi nhưng mà em nhìn, win. Em nhìn được hai đầu của hai cây máu.